chào các bạn hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa nhật bếp có hiệu là Hyundai KG KGE 31 nspl đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng nè có bị nướng bếp này bên trong hộp nướng còn rất là đẹp đây là ngoại thất của bếp đây thì ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam thứ nhất là bếp được xuất xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai là có cảm biến phá ga tự đây là cảm biến phá ga tự động đây cái đầu giống đầu món hàng nè bằng đồng đây thì khi mà gió hỏi làm tắt lửa hay nước tràn làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào đó thứ ba là rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi bình ga giá khoảng 330 thì tôi sử dụng được hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng á, tôi chỉ tốn 150.000 tiền ga thôi thì tính năng đầu tiên nè tôi sẽ thử là phá ra khi gió hội tắt lửa đây tôi sẽ mở hai bếp nấu và một bếp nướng đây. thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ cho cả ba bếp để thực hiện tính năng là gió hội làm tắt lửa thì à, chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà cái trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt đi bếp đã phá ra và kèm theo tiếng tạch của đống đà la thì một số bếp á, nó phải nó sẽ phát ra tiếng bếp còn bếp này nó chỉ nghe tiếng tạch của đà la thôi đây bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn đây là que cảm biến chạm đáy nồi khi mà nó nhận được 250 độ á, bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa đây tính năng thứ hai tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ á thì cho dù các bạn thử có mũi bếp nó cũng sẽ không phá còn về phần bếp ga Nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại đây đánh lửa bằng IC bằng hai hai cục pin đại nè cho nên á, khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hơn pin hơn bếp ga Việt Nam pin để à, dùng để à, đánh lửa bằng IC thì như pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho cái ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho cái ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin á đối với dòng bếp này tôi sẽ thay hai cục pin đại bằng một pin pin sạc pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp à, gắn đảo cực làm bếp không hoạt động đi theo pin nữa không cục sạc có đoạn dây dài 3 mét đây còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội đi nhật á, cái loại van phù hợp với nó là loại van 50 lút 345m van này nó cho cái lượng tức lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi và này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây hai bếp nấu đã có nhiệt độ cao nó đã tự động giảm nhỏ lửa hai à, vị trí cứ cần ngừng gạt ga ở vị trí lớn nhất đây bếp bên trái là 221 độ nè bên phải là 205 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau thì uh, tôi cũng sẽ là lắp pin sạc để cho các bạn cùng theo dõi thì uh, bếp ga Nhật á, có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng với hai phân đây khi nướng thì các bạn nên cho ít nước vào hâm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm nướng nó không có bị khô và giúp ta dễ dàng vệ sinh nông hứng hơn đây bếp nấu bên phải tự động tắt lửa vào thoát ra sau chế độ là nước cạn ngồi. đây công tắc thì vẫn còn đang mở bếp thì có nắp che chưa lửa bằng ngay nóc thì nắp bằng ngay nóc á, mình xài gì sẽ không sợ một xét nhưng lò nắp sắt những loại nắp sắt mình xài gian lâu nè nó sẽ bị một chân như thế này còn tác dụng của nắp che này á bếp ngọn lửa xè ra hoạt động đúng tính năng của nó đây bếp bên trái cũng vậy cũng đã tự động tắt lửa và phá ra sang chế độ là nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với học pin nên tôi gắn kèm theo một cái lò xo thì khi nhận bếp về nhà các bạn móc lò xo vào cực dương của một bên cực dương là dấu cộng đây móc vào cái kẻ ờ, cái lỗ đây còn ờ, một đầu còn lại tiếp vào miếng thép trong hộp pin bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường thì để nhận biết pin yếu á các bạn có thể nghe theo nhịp đánh lửa của bếp nhịp đánh lửa nhanh liên tục là bên đầy chậm dần là bên yếu hoặc ta có thể theo dõi cái đèn ở chỗ học pin nè khi mà pin yếu sẽ sáng đỏ lên còn đây là đầu chờ của sạc pin đây thì khi sạc pin á các bạn vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường thời gian sạc của pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu các bạn mà không có thời gian để theo dõi á thì các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang pin vào một lần sạc á các bạn xài khoảng từ 2 đến 3 tháng tuổi thọ của pin này á khoảng 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm hai ổ cắm hẹn giờ giúp ta từ, <clears throat> giúp ta thực hiện được thời gian từ 1 đến 60 phút thì các bạn mượn vào cục sạc nè sau đó các bạn cắm vào ổ cắm hẹn giờ giờ tôi sẽ thử một phút ờ, hẹn giờ trên ổ cắm thì khi sử dụng ổ cắm hẹn giờ á, các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ á, bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường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 và các bạn đừng quên đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem đây bếp đã tự động tắt lửa và phá ra đây sau một phút hẹn dài chúng nấu cắm nè công tắc thì vẫn còn đang mở thì à, qua thực tế khảo sát à, khách hàng đã sử dụng bếp ga nồi đi nhật á thì à, trong vòng 2 năm cái tiền tiết kiệm ra nó có sẽ ờ, bằng cái tiền mà các bạn mua bếp ban đầu đó là qua khảo sát ờ, của khách hàng thì bếp này được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột cưa vào cắn phá đứt dây điện thì vừa rồi tôi đã hữu hết tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video sau